gửi cho em đêm lung linh và tiếng sông nơi biển lỡng gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió âm để em thấy chẳng hề cô đơn để em thấy mình gần bên nhau để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta rồi cơn mưa đêm qua đi Ngày mai lúc em thức giấc Nắng mai sẽ hôn lên môi em Nụ hôn của anh ấm áp Và em hãy cười nhiều em nhé Vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi